Yeah. Cứ mỗi đêm về con lại bật khóc Con không biết mình làm sai điều gì Tại sao cuộc đời lại vùi dập con Đến nỗi con không đứng vững tâm trí Mẹ ơi mẹ hãy về đây con trai của mẹ mệt lắm mẹ ơi con cần vòng tay ấm áp của mẹ che chở cho con như một thời Thời con còn bé con không biết gì cứ sống lêu lỏng ăn chơi la cà không nghe lời ba không nghe lời mẹ thằng con bất hiếu này tệ quá Nhớ hồi đó mẹ thường dậy sớm đi lạc đi bán từng bó rau nuôi con ăn học đến khi trưởng thành mà con có nghĩ đến đâu mẹ ơi con sống ở cái xã hội này Mọi người ai cũng khinh con Ai cũng nghĩ thế này thế kia Nhiều lúc con buồn con rất chán nản Muốn chết luôn đi cho xong Nghĩ tới cái tên ba mẹ đặt cho Hùng mạnh nó đã tác động Con biết con đã lớn Đã lớn rồi đừng nghĩ như vậy Nhưng vì áp lực cuộc sống nó đè Nặng con lắm mẹ ơi Con chỉ muốn con là thằng bé Được nằm trong vòng tay mẹ Ngủ một giấc thật là dài Con muốn bên mẹ mãi mãi Chậm chậm và nhìn lại sau dáng người năm ấy còn đâu Bầu trời thì vẫn ngàn sao chỉ có tóc mẹ giờ đã phai màu Biển động mình mong sông lớn chỉ có mình mẹ che chở cho con mất cha thì còn ăn cơm với cá mất má lót lá mà nằm chậm chậm và nhìn lại sau dáng người năm ấy còn đâu bầu trời thì vẫn ngàn sao chỉ có tóc mẹ giờ đã phai màu biển rộng mình mong sông lớn chỉ có mình mẹ che chở cho con mất cha thì còn ăn cơm với cá Mất má lúc lá mà nằm Con nợ mẹ ngàn lời xin lỗi Con nợ mẹ một đứa dâu hiền Con nợ mẹ vất vả sớm tối Con nợ mẹ một giấc ngủ yên Con nợ mẹ Cả cuộc đời này không thể trả Con chỉ mong sao ba mẹ tha lỗi cho con Từ nay con sẽ thay đổi Sẽ là một người đàn ông Có cái nhìn một cách đúng đắn Nếu có vấp ngã sẽ tự đứng dậy Không để cho mẹ bận tâm lo lắng Con sẽ làm được thật nhiều tiền Để phụ giúp chăm lo cho mẹ Con hứa con sẽ là thằng con trai yêu quý của mẹ và ngày tháng cứ trôi qua dáng mẹ giờ đã khác xưa thân hình gầy gò mái tóc đổi màu làn da mịn màng đâu còn nữa nhưng trong mắt con mẹ vẫn tuyệt vời mẹ đẹp như là một thiên thần mẹ ơi con chưa bao giờ làm được điều gì để cho mẹ làm cho mẹ vui con chỉ mong sao mẹ nghe bài này sẽ vơi đi một phần buồn tuổi mẹ ơi hãy sống với con suốt đời đừng có rời xa bỏ rơi thằng con này nha mẹ và điều cuối cùng là con muốn nói mẹ ơi con rất yêu mẹ chậm chậm và nhìn lại sau dáng người năm ấy còn đâu Bầu trời thì vẫn ngàn sao chỉ có tóc mẹ giờ đã phai màu Biển rộng mình mong sông lớn chỉ có mình mẹ che chở cho con mất cha thì còn ăn cơm với cá Mất má lót lá mà nằm chậm chậm và nhìn lại sau dáng người năm ấy còn đâu bầu trời thì vẫn ngàn sao chỉ có tóc mẹ giờ đã phai màu biển rộng mình mong sông lớn chỉ có mình mẹ che chở cho con mất cha thì còn ăn cơm với cá mất má lót lá mà nằm